mọi người Hôm nay mình thật là vui lại được ở đây và quay video cho mọi người xem Ở lần trước chúng ta đã vào nương, vào rẫy Và bắt được rất là nhiều cá từ hồ nước và mương nước à, Những con cá đó Theo cách nói của những người bạn của chúng ta Thì những con cá được à, dàn thả lên trên cao xuống Hôm nay chúng ta sẽ đi đến ờ, một nơi Mà cá ở đó không phải do dàn thả xuống Mà là do người thả xuống mọi người ạ à, Chúng ta sẽ đi kéo cá Tại nhà cậu hai của mình Đây đúng cho cháu đúng không bởi vậy được vậy ừ. u dạ cũng biết lệch à đúng rồi vợ đồng vào hồ này bao, bao lâu rồi chưa thả cá ra mới thả ra hả ây chà giờ là cá nhiều quá Ôi, cái, cái, cái nào? nó lâu vô rồi bạn Ui ui trời trời Ui cá to cá to cá to Ui nhìn cá to rồi Thôi kéo về đây đi kéo về đây đi Ủa cá to nặng lắm mà Ui có gì quá trời luôn Có gì Chim được con Ừ có con nó không đủ hết Chạy từ đằng này rồi Nó tuôn mất rồi Ô kéo được kéo bình hả cái chi cái chim tuột rồi hả tuột rồi ô bị đất rồi kìa à chà cái cái chim ô sao kỳ lạ vậy tôi có cái cái trắng chạy cho cái nhỏ như qua một giờ nay ô trời không nhưng mà ở trong ao mà nó chạy theo thoát ồ đây cái cá nhiều này cái hàng hợp lực cá mà ở ừ, cá nữa hả chào bà con cái đây chào hỏi Ở chào cái đây đây <laughs> chào đây chưa ao nhà anh toàn cá đây không đứng lá chuối với lưới ôi trời cái gì vậy xong đợi đợi đợi đợi ép, ép, Thả, ép vô lưới luôn em em lưới đủ cá đi bị to này biết đi cầm dính cá to rồi dính cá to rồi các bạn ơi thấy rồi thấy rồi thấy rồi thấy rồi gì cũng chết <laughs> thấy rồi thấy rồi đủ xanh có đôi bài á mình có thể đòn ui rồi ui mẹ cầm mì ôi có một ếch luôn này ếch luôn hả ếch mạnh mà ếch ếch mà chị ui giờ mẹ đây nấu gì nè không chua bé bé chị tính ui có được không ba con này đưa đưa con ếch thử xem bự dự đoán là cột là không có không không không không không bự bằng hôm trước mình ờ, đi quay nha ui gì ui ui ui cho ra đây học cho sáng ra cho sạch sẽ nó nhảy thoải mái được đây được mấy tháng chứ mấy nhìn em mà cười rồi mà ừ, đấy camera nha các các bạn các bạn nha ba em cá mè này được con cá chim ừ, kéo mẹ nó đi kéo mẹ nó chắc được cá chim á u được có cả cá hạt xoài nữa. cái đây đổ nước qua rửa con quay con quay vậy là nhiều người xem lắm trước sau gì người ta vô câu trộm hết thôi nên con ừ. kéo hết luôn nha ừ ừ. cái chân cẳng nó vàng xanh lè đấy thấy không cô màu tím tím nha ừ, màu tím nha đúng không có, có cái mai rồi kìa ừ. cái mai nó cũng màu tím luôn kìa ừ, tím hết rồi đó <laughs> tím hết rồi cô để họ nó về nó, nó, nó chỗ đây chỗ đây cho mình dân đúng cửa ừ, ở đây bạc có dừa ừ. Ui, có cái chép kìa Ui, đừng kìa, ui chao, ui chao, ui chao <laughs> Hai ếch luôn à Hai con rồi Hai em hết rồi Ui, ngồi nè, nướng luôn Nướng luôn Ở đó trong cái con hậu Dù đấy con Để giặt sạch đi cuốn lại Chứ là giặt sạch rồi lù đặt gì Cái trôi chứ ừ. Cái trôi Cái trôi <laughs> Để vô đổ nước lên, làm sao? Đi vào nhà đổ Đây. Bê có đấy họ dựng còn Còn mấy mấy cá mè là nướng, xiên cay nướng rồi bạn. À, xiên cay nướng. Đốt đống lửa ở kia rồi. Cái này là nhỏ quá, con này bằng nhỏ à. Ừ. Như cái nhận thang được. To to. Chỗ này hả? À thôi được rồi. Một lần nữa là được một thoải mái luôn ra đi ra để ra chuyện nướng này chuyện nướng ô tôi ơi nó con con con đi vô rồi chắc hết pin này như thế nào mà. chưa mất phải không chưa mất cái giường kia gỗ gì cậu hai? Tâm xe <laughs> quay quay cái nào mất cái đó quay cái mất cái quay cái giường mất giường luôn á cái này cậu cậu cậu đấu lâu đóng lâu chưa à đóng đóng hai bộ hết bao nhiêu đây tiền công hết 5 triệu đấy tiền công hết 5 triệu gỗ gỗ của mình à, à. đẹp ra. mắm muối ngọt tiêu cái bì tiêu cũng là chia ớt ớt này không cay đâu ớt cay dạ thì ớt nào ớt không cay ăn mặt lên cay ớt đó còn sống rồi ớt này mà nó nói không cay nha cay á cay cay không cay cay cay ớt gì mà không cay hôm bữa trong rừng à, anh à, canh chua canh chua bữa nay ăn à, cá kho tiêu cá sạch kho tiêu Đấy, sạch cá cờ nữa chỗ nuôi thì kêu cá sạch nuôi kêu cá cờ à. tới chiều luôn mà ăn hết rồi kéo tiếp <laughs> kéo cho hết đi nha trước sau gì cũng người ta cũng vô người ta câu trộm hết thôi Ở <laughs> ly luôn hai Nhắm cá kho trước rồi, chờ phần cá Chờ phần cá chín à, là nhắm sau Để chúng ta có muối é nữa nè các bạn mọi người tập trung ơi lá ai quậy rồi lá lá gì coi nó à. như thế xin à để lót lót cá <laughs> là là lá lá nghề mà à. hello cạc lao là ờ gấp gấp gấp gấp hôm nay vô nhà cậu hai phải chào mọi người chứ ừ. nhà cậu hai mà ờ giót giót giót ra giót giót giót giót giót giót nè đưa vào giót giót cho cậu hai ừ mời à, anh em bà con xã hàng xóm uống lâu ngày vào nhà lâu chơi nhà chơi mời mọi người nhé <laughs> mọi người đây <laughs> đúng nhà hai lúa này lúa lúa này nồi lúa ngã hết rồi lúa <laughs> thôi mời cả nhà đây mời nhà đây mời cả nhà nhá mời ở à, ừ. dạ, dạ. đây ừ. ta sẵn đây uống cá sẵn đang đang đang chờ đang chờ chờ cháu à, con đây con ăn cơm luôn con ừ, con ngon kìa này ừ. đây dạ, anh không ăn coi chả cá hả cay không coi không Ủa cái đâu cay mấy đâu không cay mấy đâu không có tiêu cá nước ngon lành rồi đặt ra đây nhà hai lúa đây <laughs> nhà hai lúa đây ừ. ui giờ ngon ghê chưa ừ. cá tía hồ này ngon lên chưa đây chấm muối tiêu nữa này muối ớt này mẹ, mẹ ngon quá ừ, cá hấp á ừ, ngon lắm ừ. ngon lắm à, Campuchia nó ngon lắm kéo kéo từ hồ lên luôn đập lên bỏ lên nướng luôn ui giờ trắng tinh mà Campuchia nó nướng dạ, dạ, bằng dạ. là, bằng cái bẻ chuối cái này ít ít xương ít xương hơn bún xi làm cái to ít xương hơn xương á ừ. đây còn con cá này họ ăn đây học xanh ừ. ngon ngon ngon ha ngon quá nhưng mà cá này nó hơi nhiều xương chứ ừ. mở từ đầu ra ăn như cua biển ha anh mở từ đây trước nè đấy lấy cái trứng ra ôi dạ rớt hết trứng rồi do do nó bị uh, chín quá ừ. cua này cua đồng ăn với ngon này ăn Ừ. Mà hoàng cần lúa có tiền ngay như vậy tuyệt vời thương thương thương thương ly thương ly đúng rồi nói gì với mợ hai đây nói đi thấy chưa nó, nói này là không tốn tiền điện thoại đâu cứ nói đi nói đi em giờ đang làm gì đi đó ờ, anh đâu có nhà đâu ủa anh đâu muốn có nhà không có nhà anh đâu có nhà đâu có nhà đâu ủa em khỏe không chứ em khỏe không Này này, này nói nói chuyện không không mất tiền điện thoại đâu à bây giờ giống như điện thoại của thằng thạnh vậy không mất tiền đâu <laughs> Ủa em đang làm gì trên đấy? Ủa sao vậy? Nước làm <laughs> Bóc khối được chưa? Lên, lên khói Cá mè là cái xương nó thẳng chứ nó không phải cái xương kia nữa Nhưng mà mình ăn cái ruột đây cũng rất ngon, nó đắng, ngon